chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình à, Mình là Đại ca đây Và hôm nay chúng ta sẽ à, học vừa một khóa học phần mới Mà mình mới tạo ra từ năm 2021 này Đó chính là khóa học phần từ học Python nha Thì nếu các bạn thấy thích video này Thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả Đó là mình làm theo yêu cầu của các bạn nha giờ bắt đầu nè thầy phần thầy bài hôm nay ấy, chúng ta chỉ học vừa bài 1 của phần tự học Python đó cũng là bài đầu tiên vừa bài đầu tiên của cái series tự học Python này thì có thì lần thì hồi trước thì mình đã quay nhiều video vừa đọc trên Strat đúng không? Giờ giờ mình chỉ làm vào Python ngôn ngữ lập trình mới hiện nay người ta đang dùng rất nhiều thì giờ bắt đầu nha thì tối nay thì mình sẽ nói các bạn đôi chút và giới thiệu qua Python là gì nha thì Python là một ngôn ngữ lập trình giúp chúng ta có thể tạo ra những chương trình mà chúng ta muốn như trò chơi phòng mềm giáo dục và vân vân giống như là cái phần viền Powerball mà mình đang dùng đây đối với mình tạo ra cái này đồ mình thiết chân, thì nó cũng là một cái phần mềm do người ta lập trình ra bởi ngôn ngữ nào đó thì Python chúng ta cũng có thể sử dụng Python để tạo ra cái phần mềm như vậy rồi thiết chân được hoặc là tạo ra những trò chơi mà chúng ta đang hay chơi giống như Minecraft, Roblox rồi thì Python ấy đặc biệt là hiện đang là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên toàn thế giới thì các bạn biết điều đó Python ấy hiện giờ ấy đang dùng một cực kỳ phổ biến luôn do kiểu do kiểu nó lập trình dễ hiểu ấy hay gì đó thì chúng ta sẽ đi đến cái lý do là bởi vì khi lập trình Python bạn có thể tạo bạn có thể tạo ra chương trình mà nó có thể làm được rất nhiều việc mà chẳng cần gõ nhiều vậy đâu thì đúng rồi thì mấy cái từ ngữ lập trong lập trên phải thôn đấy nó chịu nó ngắn gọn lại hôm nay chỉ có cần gửi chút xíu không này nó cũng làm được rất nhiều việc mà nó còn dễ hiểu nữa nên chúng ta nên nó rất là dở đối với lập trình thì rất có nhiều và rất uh, rất nhiều các công ty tổ chức lớn như là Google và ờ, NASA và YouTube cùng dùng Python để lập trình giống như à, những tổ chức công ty tổ chức lớn ấy, như Google ấy giống như Google nó có cái ứng nó có cái phần YouTube YouTube để xem video đồ ấy là nó cũng dùng Python để, để lập trình là update và NASA cũng vậy khu đội nghiên cứu khoa học đỡ sao ta làm phi hành dây đó cũng làm dùng thơ lập trình thì bạn có thể dùng Python để điều khiển các thiết bị máy móc phục vụ sở thích ví dụ như Browser Microbit, Arduino, hạt Raspberry Pi và vân vân thì nếu các bạn biết mấy cái máy móc phục vụ sở thích này mấy máy móc này thì đây Burberry microbit các bạn thấy cái mấy hình nền dưới đó, nó có microbit đấy và còn phần Arduino cũng lấy một cái bộ máy móc lắp ráp giống như của mình mình cũng có một cái ở trên kia và cúc và raspberry pi và vân vân đây thì chúng ta đã biết đôi đôi chút vừa giới thiệu và phải thời lâu đúng không giờ chúng ta sẽ tới phòng phần Python phần khóa học này thì bé thì được học gì trong phần tự học Python này thì rất đơn giản thì trong trong cái phần khóa học này mình tạo ra ấy thì nhằm giúp các bạn có thể hiểu được Python giúp các bạn biết được cách sử dụng Python trong nhiều loại dự án từ viết chương trình đầu đầu tiên cho tới các chương trình dự án hay trò chơi gì đó do chính các bào tạo ra đấy thì mình cũng đã tương tạo ra một cái mơ cung rồi thì nó cũng do chính mình làm cũng tự làm vui đó rồi thì bài học đến đây để kết thúc thì về bài này chúng ta đã học được Python là gì rồi thì hẹn gặp các bạn vào thì các bạn nhớ like, share, subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mình làm theo yêu cầu các bạn và có thêm nỗ lực để mà mình làm thêm video mới hơn nha thì hẹn gặp các bạn vào hẹn gặp các bạn vào bài sau nhé cô quay à, camera à, cô quay camera nãy không ừ.